À, xin giới thiệu với các bạn là một cái ờ, nhông chớn à, loại à, nhiều răng này hôm trước thì làm à, một cái video ít răng rồi hôm nay giới thiệu thêm một cái loại nhiều răng như này cho những cái dòng xe nhiều răng nhé còn à, <coughs> một số các bạn là thời gian vừa qua có hỏi là cái cấu tạo của nó như nào có phải nó hoạt động như cái bi như cái clip xe đạp không thì hôm nay mình mở một cái nhông chớn này ra À, mình sẽ à, để cho các bạn tham khảo cái cấu tạo à, đầu tiên ấy là hai cái bên nhông này nó sẽ có vòng bi này vòng bi đỡ hai bên các bạn nhé đấy nó có vòng bi đỡ hai bên đồng hoàng đây là một bên này và bên này là một một bên vòng bi nữa và tiếp theo ấy thì về bản chất thì nó cũng giống như một cái lip nó cũng sử dụng cá đây này các bạn có thể nhìn cá này tuy nhiên thì Tuy nhiên ấy, thì à, ở đây cái số lượng cá nó nhiều hơn của xe đạp. À, xe đạp thì sử dụng có hai chiếc hai cái con cá thôi. Nhưng mà của thằng nhông trớn này nó dùng bốn con cá các bạn nhé. Đấy. Vì vậy à, các bạn à, dùng cái này là hoàn toàn yên tâm về độ bền. Đấy. Thì nó làm rất là chuẩn. Đây một bên hai bên có vòng bi nhé. Và con cá là ở giữa. Đấy có số lượng cá là bốn con nha các bạn nhé bốn con cá trong một cái nhông trớn như thế này mình gọi là cá đấy các bạn có thể gọi là cái gì thì mình không rõ nhưng mà nó là ờ, cái cá để nó cài vào cái phe này này đấy thì nó sẽ sử dụng bốn con cá trên một cái nhông trớn đấy thì à, nó sẽ phù hợp với tải trọng của xe máy nên là các bạn à, có thể hoàn toàn yên tâm về cái à, độ bền của nó đấy là về à, cấu tạo các bạn nhé còn cách lắp đặt thì các bạn xem à, video tiếp theo không không ăn bé đây là các bạn về số này là nó vẫn năn này Đấy. cảm giác giống như đang chạy trớn này cái này nó vừa với cơ nhông cũ của nó nên là không phải tăng chỉnh nhông xích các bạn coi không cần phải chỉnh lại à, nhông gì cả lắp vừa luôn đây các bạn thấy nhé đang có số dắt lùi này nó rất là chặt nhưng mà rất tiến là nhẹ có đà này đấy các bạn nhìn nhé đây là đang à, à mình đang à, để số mo này và bây giờ mình chuyển sang số này khi mình, các bạn sang số ấy thì à, nó vẫn có cái đà bon của nó mà không bị hãm đấy mặc dù đang là số 1 nhé đây đấy đây đang là số 1 nhé mà xuống đây à, bánh mình vần vẫn ăn bon tít luôn để mình sẽ thử chạy ra ngoài đường xem cảm giác nó như thế nào quá sướng luôn quay đâu đứng im rồi chục xe máy đứng im rồi <coughs> chục xe đứng im này chạy này nó đỡ hai bộ số tiết kiệm nhiên liệu và cảm giác như xe côn